đâu đó bạn cũng sẽ rút ra được cái bài học của mình qua cái cái ờ, câu chuyện này à, đó là câu chuyện bắt đầu như thế này à, trong một khu rừng có ba con bò à, chúng tìm thấy được một bãi cỏ rất non và rất ngon à, thì đâu đó xuất hiện à, năm con gấu chúng đánh đuổi những con bò con bò những con bò này sẽ kêu tám con bò khác để cùng nhau đánh đuổi con gấu sâu vào trong rừng thì uh, khi mà con con gấu vào sâu trong rừng thì gấu nó sẽ càng đông và gấu bắt đầu phản ứng lại à, cuộc chiến bắt đầu gây cấn thì bò tiếp tục gọi thêm những con vật khác À, những con bò khác và những con vật khác không có khả năng chiến đấu như là uh, à, hưu nai hay là lợn con hay là thỏ con tham gia vào uh, cuộc chiến ha thì uh, khi mà lệnh tấn công được uh, phát ra thì uh, tất cả bọn chúng đều nghĩ rằng đây là một cái khu rừng rất là ngon lành à, và chúng sẽ quyết tâm để à, chiến đấu với con gấu để có thể là à, giành được cái cái khu rừng này thì khi mà ờ, trong khi đó thì ba con bò đầu tiên và những con bò tham gia chiến à, trận chiến lúc đầu thì nó khi nó đã no nê nó lặng lẽ rời bỏ cuộc chơi thì đâu đó chỉ còn lại những con vật à, không có khả năng chiến đấu ở lại ở trong khu rừng chỉ khi nghe tiếng gầm lên của con gấu thì cả đám mới thực thức tỉnh ra và quay lại thì không thấy bò đâu à, chúng bắt đầu à, dẫm đạp lên nhau bỏ chạy và chết thì bạn học được à, bài học gì từ cái câu chuyện bò và gấu này ai là bò ai là gấu à, khi mà à, người à, tạo lập ra cuộc chơi à, người tạo ra cái thị trường tạo ra cuộc chơi họ là bò hay là nai nếu bạn là nhà đầu tư bạn tham gia bạn không biết uh, chuẩn bị cho mình những kiến thức bạn không có kinh nghiệm bạn không tìm hiểu về thị trường bạn sẽ là nai hay là bò à, thì đó mình sẽ à, trả lời được câu hỏi đó ha thì ví dụ tôi nói ví dụ như là à, ở đâu đó sẽ có một cái khu đất Ờ, có một cái ờ, khu vực nào đó ờ, sẽ có một cái thông tin là chủ đầu tư này chủ đầu tư kia sẽ về đó làm những cái dự án rất là lớn và khu vực đó bắt đầu tăng giá do những cái chủ đầu hoặc là chủ đầu tư nào đó những chủ đầu tư họ gom đất từ trước và họ make up lên họ bắt đầu đẩy giá hoặc là những cái người môi giới những cái cò mà họ bắt đầu thổi giá lên ha và giá đó được nâng lên hàng ngày và bạn sẽ cảm thấy là họ sẽ dùng những cái chiêu để mà họ kích thích bạn và kích thích vào lòng tham của mình là thấy rằng giá tăng hàng ngày giá tăng hàng ngày khi mà bạn thấy người người mua đất nhà nhà mua đất từ uh, doanh nhân cho tới bà bán rau hay là bà bán cá đều đi làm môi giới hoặc là buôn bán đất thì bạn uh, biết rằng là mọi người nói rằng thị trường nó sẽ tiếp tục tăng thì lúc đó có thể là tin nó sẽ ra và bạn sẽ bị thị trường sẽ bị đứng lại và lao dốc thì khi đó thì họ những cái người mà họ tạo ra cuộc chơi họ đã thu được một cái khoản tiền rất là lớn từ cái việc mà mua đi bán lại mua đi bán lại ha và à, họ sẽ bán được những cái lô đất à, những cái khu ờ, đất à, đã lâu rồi họ họ họ không bán được hoặc họ làm giá để bán những cái khu đó lại thì à, những cái người mua sau cùng là những người sẽ bị à, mua ở ngay đỉnh và không thể nào thoát ra được thị trường nếu mà khi mà họ cần tiền tại vì cái giá đó nó đã quá cao quá ảo so với thị trường thị trường ở đó à, bình thường nó là khu đất trống bình thường nó là một khu vực không có một cái gì để mà có cơ hội để phát triển những nhà đầu tư mua mà không biết rằng là mua đất đó để làm gì mua đất đó rồi có thể bán lại cho ai à, mua cái phân khúc này thì có thể là sử dụng được gì hay không mình đầu tư vào đây là trung hạn ngắn hạn hay dài hạn à, thì khi mà tất cả mọi thứ nó đều là do lòng tham của mình mình mua và kiểu biết là mua và hy vọng rằng là mình mua mình tranh mua vì mình nghĩ rằng nếu không mua thì mình mất cơ hội mua và nếu mua mình sẽ có cơ hội à, à, có lợi nhuận à, sẽ có ờ, tăng giá tăng lên và mình có lợi nhuận nhưng mà chính vì cái lòng tham đó đã làm cho mọi người bị vướng vào cái việc mà là mua ngay đỉnh thì đâu đó khi mà bạn tham gia vào cái thị trường nào bất cứ một thị trường nào đó khi bạn thấy mọi người Ờ, nghĩ rằng là thị trường sẽ tăng cứ mua là thắng khi mà bạn nhìn thấy hình ảnh của mình trong đám đông thì bạn phải lập tức dừng lại và suy nghĩ xem rằng là mình ờ, có nên đầu tư hay không tại vì nếu mà mình mua mà mình không biết được là mua ở phân khúc nào là tốt hay là mua ờ, mình sẽ bao nhiêu phần trăm lợi nhuận mình sẽ bán ra hoặc là lỗ bao nhiêu mình sẽ cắt lỗ thì bạn nếu mà bạn là người mà không biết gì về Ờ, kiến thức về cái thị trường hay về cái uh, khu vực đó mà bạn cứ lao theo như vậy thì chắc chắn đâu đó bạn sẽ mất tiền à, vậy uh, đó là lý do mà bạn phải cần phải học rất là nhiều à, tìm hiểu những cái kiến thức về đầu tư tìm hiểu uh, những cái kinh nghiệm của người mua bán trước ha và phải giữ vững lập trường là đừng để những người mà người ta có những cái ý xấu hay những kẻ cơ hội những người mà đầu cơ họ bút bạn để, bạn mua những cái dự án mà nó không có à, lúc đó bạn sẽ à, bị mất tiền ngay trong cái thị trường mà có thể là ngay cái thị trường giá lên à, đó là một vài cái điều mà tôi muốn chia sẻ à còn một điều quan trọng nữa mà bạn phải luôn luôn nhớ rằng khi bạn đi đầu tư cho dù bất kỳ ở thị trường nào bạn phải là người làm chủ được cuộc chơi bạn có thể bán được cái tài sản đó bạn có thể là uh, thu hồi được ờ, thì bạn hãy tham gia còn nếu bạn không có thể là bán được ha thì bạn không đừng tham gia vào cái cuộc chơi đó tại vì bạn ờ, chỉ là những uh, con cừu non bị những người khác uh, dắt lối đi và mình sẽ chết ở trong cái thị trường đó ở đó là một vài cái ý kiến mà tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng bạn khi mà bạn đi đầu tư bạn cũng phải uh, xem xét là mình có nên đầu tư hay không khi mọi người tham lam thì mình phải nên sợ hãi đó là cái câu nói của Warren Buffett ha ý nghĩa của nó là như vậy À, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của tôi à, mong rằng nó sẽ giúp đỡ cho một ai đó khi mà trong à, khi mà các bạn đi đầu tư nếu các bạn thấy cái video có ý nghĩa và có thể giúp đỡ cho ai đó bạn có thể giúp dùm tôi chia sẻ cái video này cho họ à và để nhận được cái video sớm nhất thì bạn có thể subscribe cái kênh của tôi và bấm vào cái hình cái chuông thì bạn sẽ nhận được ngay khi tôi đăng cái video kế tiếp cảm ơn các bạn đã theo dõi xin à, chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo